bông bông bông quy đừng đông quy đừng đông quy đừng đông quy bông bông quy đừng đông quy quy đừng đông quy bông bông bông quy đừng đông quy đừng đông quy đừng đông quy bông bông bông quy đừng đông đừng đông quý đừng đông quý đồng quá mata trên đuôi quý quý quý đồng quá mata quý quý đừng đông quý đừng đông quý đừng đông quý quý đừng đông quý đừng đông quý đừng đông quý Wee! Dun dun mm mm. Wee. Dun dun mm mm. Wee. Dun dun đừng đông quý đừng đông quý quá mà ta chăm yêu chăm yêu quý quý quý quá mà ta quý quý quá mà ta chăm yêu chăm yêu quý quý quý quá mà ta quý quý đừng đông quý đừng đông ta Temi ui temi ui Ui Ui Mama mata Ui Ui Dun dong Ui Dun dong Ui Dun dong Ui Mama mata Temi ui temi ui Ui Ui Mama mata Ui Ui Mama mata Temi ui temi ui Ui Ui 我把它喂喂，汪汪喂，叮当叮当喂，叮当喂，汪汪汪喂，叮当喂，叮当喂，叮当喂，汪汪汪喂，叮当喂，叮当。 Ding dong, mm mm. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Mom mom. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Mom mom. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Mom mom mom. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Ding dong, mm mm. Wee. Ding dong, mm mm bông bông quy đường đông quy đường đông quy đường đông quy bông bông bông quy đường đông quy đường đông quy đường đông quy bông bông bông quy đường đông quy đường đông quy đường đông quy Mamamada, tami ultimo, ui, ui. 喂，么么哒，喂，喂，么么哒，怎么我怎么喂，喂，喂，么么哒，喂，么么哒，怎么我怎么喂，喂，喂，么么哒，喂，喂，么么哒，怎么我怎么喂，喂，喂，么么哒，喂，喂，么么哒，怎么我怎么喂。 喂，喂，么么哒，喂，喂，喂，咚咚咚，喂，咚咚咚，喂，咚咚咚，喂，抱么哒，这边我这边喂，喂，喂，抱么哒，喂，喂，抱么哒，这边我这边喂，喂，喂，么么哒，喂。 Uy! Me voy a matar, te me último. Uy! Uy! Uy! Me voy a matar. Uy! Uy! Me voy a matar, te me último. Uy! Uy! Uy! Me voy a matar. Uy!